và bắt đầu đi sau đây tôi sẽ hướng dẫn các bạn kiểm tra sức khỏe bằng phương pháp đo kinh lạc của y học cổ truyền Việt Nam à, để rất đơn giản thì chúng tôi đã đánh số ở đây từ 1 2 3 4 cho tới 12 đó là theo thứ tự mà các bạn sẽ phải đo và vị trí những điểm cần đo thì tôi đã ghi chú trên hình đây là trên tay và dưới này là hồng chân đó. À, các bạn chú ý tôi sẽ đo mẫu cho các bạn một lần điểm đầu tiên sau đó ta nhập cái số vào đây đó. Đó. ứng với các vị trí đây là như tay trái đây là vị trí 1 2 3 4 5 6 đấy, đấy 7 8 9 10 11 12 và với chân thì cũng tương tự như thế chúng ta đo từ bên trái sang bên phải trái là 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 như trên hình ở chân chúng ta đo điểm này điểm này điểm này điểm này điểm này rồi quay lại bên chân này ta lại đo điểm này điểm này đấy tương tự như thế thì ta sẽ ra được cái bảng kết quả như thế này đây là bảng kết quả đo và qua cái cái tab bên này thì ta sẽ có cái kết quả kết quả kết quả kinh lạc ta đo ra giá trị ở đây